Đây là tinh chất à, đông trùng hạ thảo à, của nhà sản xuất Bogo của Hàn Quốc. Hiện nay là có 3 loại này. Thứ nhất là mẫu hình à, hổ này. Thứ hai là mẫu hình rồng này. Thứ ba là mẫu hình phượng hoàng. Đây, hiện nay có 3 ba loại. Đây, nhà sản xuất là Bogo của Hàn Quốc. À, mỗi một hộp như này là có 60 ống, mỗi ống là 20 ml. Đây, một thùng là có 4 hộp như này. Đây là mẫu ờ, hình hổ này kèm một khăn lụa này còn đây là mẫu hình rồng này cũng kèm khăn lụa như này luôn còn đây là mẫu ờ, hình ờ, phượng hoàng con này rất là mới vừa về xong bỏ hộp này nên đặt cả chứng nhận FDA này nên Samsung bảo trợ người tiêu dùng này đặt cả chứng chỉ về an toàn thực phẩm này đây, đây là hiệp hội bảo thực phẩm chức năng của Hàn Quốc GMP là để thực hành tốt sản xuất thuốc thế còn FDA đặt cả những chứng nhận hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ này. thì hộp nó được à, điêu khắc thì được khắc laser này ờ, rất là đẹp tem dạ. ờ, nhà phân phối tem của nhà sản xuất này đây là do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng dạ. Đây, là nhãn hiệu hàng hóa 60ml này, nhân với 20ml là 60 chai 60 lọ đấy mỗi một lọ là 20ml nhà sản xuất Bogo như đây một ờ, hộp hộp này là hộp gỗ nhá hộp gỗ hộp gỗ khá là cứng cáp dạ. đây là khóa đồng này khóa đồng rất là đẹp dạ. thế thì một hộp nó có 60 ống như này hay còn gọi là 60 chai đấy hay 60 lọ dạ. đây là tinh chất nhé độ ờ, cái ờ, chất xuất của thành phần chính ở trong này thì là chủ yếu liên quan đến đông trùng hạ thảo đông trùng hạ thảo và hồng sâm là hai thành phần chính ngoài ra còn rất nhiều những thượng dược khác ở Hàn Quốc nữa rất là quý hiếm Yeah. Đây, đây là một chai, một chai này là có 20 ml. 20 ml. Đây, đây là cái ờ, nắp của nó. Cái, khi trong mỗi một cái hộp này là nó có hai cái cái để mở nắp nhé. Đây, hai cái mở nắp ở ngay góc này. Đây, đây đây là hai đây là nó có hai cái như này ở phía trong. Thế thì khi mà khi mà mở cái chai này thì quý vị ờ, sử dụng tay như này bấm vào đây bẻ nhẹ cái này thì cái nắp này sẽ bật ra cái này nó giống như nắp lọ bicilin ấy yeah. À, thì trong này đây nó có nút cao su Đấy, người người bình thường mình bẻ dùng bằng tay không được Thế nếu mà để mà sử dụng cái đòn bẩy chẳng hạn thì dùng thêm cái nắp này Đấy, cắm vào đây mình bẻ này cái là ra à, là sử dụng Thì về cái tính năng cũng như là công dụng của sản phẩm này thì xin vui lòng à, xem trên website hoặc là xem à, trên à, số điện thoại kèm theo màn hình. Xin trân trọng cảm ơn.